sa thu sa thu sa thu kính bạch chư tôn đức tăng chúng con được học phật pháp được biết rằng bố thí là đứng đầu trên tất cả các pháp chúng sinh khổ thì luôn luôn được sự bố thí từ chư Phật, từ Tam Bảo. Sự bố thí của chư Phật là tâm Bồ Đề. Chư Phật đã vì tất cả muôn loài chúng sinh mà bố thí Pháp giải thoát cho chúng sinh. Chư Tôn Đức Tăng là đệ tử của chư Phật. Các quý ngài đã ba ngày ba đêm cũng trong hạnh bố thí thương tưởng tới chúng sinh mà gia công thiết lập đàn tràng tụng niệm liên tục và khai thị cho chúng sinh và lương nhờ công đức cao quý của quý ngài mà các chúng sinh trong đàn lễ đã được lợi ích to lớn Phật tử chúng con thì nương vào đó được giác ngộ và được tiêu trừ nghiệp chướng còn các chúng trong cõi tâm linh nhờ đó mà được thoát khỏi những cảnh khổ đau hôm nay kết mãn khóa đàn, một lần nữa chúng con lại thỉnh quý Ngài bố thí tới cho chúng sinh, để cho chúng sinh, chúng con cũng như là các cõi có duyên trong pháp đàn nương hoàng bảo sám, được ăn pháp vị, rồi lại được thọ thực no đủ như Kinh Dược Sư Đức Phật có dạy. Muốn cho chúng sinh giác ngộ, phải cho chúng sinh trước, phải cho ăn uống no đủ, sau rồi mới ban bố Pháp. Chúng con được nương nhờ công đức này của trên các quý ngài mà chúng con đã cùng nhau sắm sửa vật thực trang nghiêm. Khải thỉnh trên các quý ngài tử bi hoan hỷ, phổ tế cho chúng sinh để cho chúng sinh trong pháp đàn. Lần cuối cùng kết mãn này vừa được no đủ, vừa được hoan hỷ, giác ngộ. Chúng con ngưỡng mong quý ngài tử bi hứa khả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 nhân duyên hôm nay đàn lễ pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám đã kết thúc viên mãn trong ba ngày. Nay các Phật tử thành thực tâm sắm sửa phẩm vật trai nghi, thiết lập trai đàn trần thế, cung thỉnh chư tăng vân tập tại pháp đàn, tại trai đàn để phổ thí cho hết thầy các chúng hữu duyên về trong đàn tràng. Giờ này lời bạch thỉnh đã được như pháp thỉnh ngưỡng mong chư tăng đồng hoan hỷ hứa khả nhận lời cầu thỉnh của các phật tử sa thu sa thu sa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 Chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức tăng ni tác lễ cầu siêu trần tế kết mãn pháp đàn lương hoàng bảo sám cho đạo tràng chúng con được thừa hưởng ân đức từ nơi tam bảo. Chúng con xin thành kính cung thỉnh.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 Đệ tử chúng con nương ngoài được Bồ đề của mười phương chư Phật xin được bạch thỉnh hết thầy chư Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền Tăng. Theo đại nguyện của các ngài quang giáng nơi Pháp hội chứng minh và giao hộ cho chúng con. Cùng nương ngoài lực của Đức Phật Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni chúng con xin được bạch thỉnh hết thầy Chúng đã phát tâm Bồ Đề, chư thiên chư thần đồng nhau làm hộ Pháp. Hết thầy chúng quỳ thần vì lợi ích của mình khởi tâm hoan hỷ, tinh tấn hộ trì liễu ngoai lực Phật vân tập về nơi Pháp hội ngày hôm nay. Theo lời thỉnh cầu của chúng con và giá hộ cho chúng con. Kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng, Hết thầy các đức hộ pháp bảo hộ đan trang Duyên nay nhằm ngày 19 tháng 7 năm Tân Sửu là ngày kết mãn của Pháp Đàn Nương Hoàng Bào Sám. Đệ tử chúng con à, hôm nay được sự cho phép trên Sư Phụ và Thầy Tổ cùng sự cắt cử của Đại Tăng, thề theo lời thỉnh cầu của các Phật tử trong thời gian Pháp đàn Nương Hoàng Bảo Sám diễn ra, Quý Phật tử thiện nam tín nữ đã phát nguyện xả thí tịnh tài tịnh vật thành tâm sắm sửa phẩm vật trai nghi. Tác phúc cúng dường lên tam bảo và bạch thỉnh chư tăng chúng con tác lễ trai đàn trần tế thí thực. Nguyện ờ, đem công đức này hồi hướng cho hết thảy các chúng, chư thiên chư tiên quỷ thần dạ xóa la sát a tu la các chúng hữu duyên với chư tăng ni phật tử của chùa đã bạch thỉnh về pháp đàn cùng các chúng quỳ có tội phá diệt tam bảo phá diệt phật pháp chửi rùa ác khẩu với các bậc chấn tu phạm hạnh các chúng vong linh quỷ thần do nhân dân phật tử đã bạch thỉnh tại nhà được về chùa dự pháp đàn. Các vong linh chết do mắc dịch Covid-19 tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Các chúng quỷ hành bệnh Covid-19, các vong linh đã bỏ mạng trong các cuộc chiến tranh, được thờ phụng trên đền thờ liệt sĩ tại chùa Ba Vàng. Các chúng đã phát tâm Bồ Đề đang tu tập tại chùa cùng các chúng hữu duyên với Pháp Đàn. Giờ này nước ngoài đực tam bảo chúng con xin được tác lễ trai đàn trần tế thí thực Thỉnh tất cả các chúng vừa kể trên đồng vấn tập về đan trang Để thọ nhận phần vật thực hiến cúng và phúc báu phát sinh từ pháp đàn Mời toàn thể đại chúng cùng hướng tâm về đàn tràng để cùng tham dự và tùy hỷ công đức. Chúng con kính thỉnh tam bảo chứng minh và giá hộ.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 chư tăng phân lập lưỡng ban quý Phật tử à, đồng an tọa. hoàng thùy phạm lời những thiên kinh tiếng bi điển siêu đồ thang Giao diện chân thường cứu đạo huyền năng Đà tốn giả nhưng nhập định Cứu khổ quan âm thì diện nhiên Hưng từ tế vật chân tâm mùi cảm quả phao ứng vàng cổ truyền nam mô vững lai tập bồ tát nam mô vững lai tập bồ tát nam mô vững lai tập bồ tát ma ha tát thuyết pháp độ sinh Hôm nay kết đàn trì kinh Giải oan thoát khổ cho hàng chúng sinh Theo lời Phật dạy giảng kinh Tăng ni tinh tấn tu thân giữa mình lấy pháp Phật hành thân trung đạo hành đầu đà tòa ở non cao cùng nhau học đạo thánh hiền quyết tu thoát khỏi oan khiến ngàn đời nay phụng phật kết đàn sám pháp nghi lương hoàng bào sám hồng danh muôn nơi hưởng ứng lòng thành phát tâm trì tụng đã xong ba ngày hôm nay lập đàn thị chay thì cho các chúng các ngày chuyên tu và cho các chúng có duyên với chư tăng chúng với bao nhiêu người thỉnh hết thầy thần tiên các còi Cùng thần dân khắp cõi tâm linh Nghe câu triều thịnh hoại linh Hương theo chú lực mau mau tiêu về dân hương hoa nghìn thịnh Phật rằng xương khổ giác mê khéo tu thoát khỏi muôn bề tử sinh chớ tham các dục hại mình bao giờ thoát được sinh vào tử gia xa bà lắm khổ nhiều ma tu mà không gắng khó mà vượt qua tăng ni phật tử ba vàng nguyện tu tinh tấn độ hàng chúng sinh lập đàn bố thí sinh linh mang kinh phật dạy chiếu soi nhân tình khắp trần rộng độ quẩn sinh sương minh chánh pháp truyền kinh cứu đời các linh ơi hỡi các linh ở đâu nghe được kể kinh mau mau thức tỉnh cùng nhau tu về trước là lập đàn thiết trai sau thời hành lễ hoa mang cung vàng cơm canh bảy biển sẵn sàng nguyện thân chu phật nguyện hàng chúng sanh nào hãy cùng chia nhau thụ hưởng các thức ăn các vị cơm canh từ nơi phật tử sắm sanh nướng nơi tam bảo thành tâm cúng ờ, giảng cố hồn các nẻo lang thang không người thở cũng không ai nương kể nay theo tâm nguyện bồ đề khắp nơi khắp chốn tìm về quy y Hương hoa trái phẩm thiết nghi, Hương thơm tỏa khắp thi cho cô hồn của thiên biến ít thành nhiều trên nhờ tôn giả chia đều chúng à, sinh dâng hương hoa nghênh thỉnh cơn mưa tuệ dội vào tưới khắp bóng mây tê che rợp mọi nơi lọt đầu dưới đức trên trời từ bi tê độ muôn đời viễn thông Nam mô giáo chủ thích ca xin ngài cứu khổ ta bà trầm luân Thương đời ba tánh vạn dân, Các hồn hoánh tử cõi trần thác ngoan. Thế gian cầu được an nhàn, Thoát cơn đại hỏa dịch không lan tràn. Khuyên người tính mộng trần gian, Mau tu Phật Pháp thoát làn khổ đau trên đức phật rất minh rất chinh ngài dạy rằng luyện tính tu tâm thương người đọa kiếp tối tâm từ bi chỉ dẫn khói lầm khỏi mê nào nhân quả nào quý ý dạy cho năm giới mười điều thiền tâm cùng các pháp lục hòa tam giới và những điều quan tưởng thân tâm những ai chi phát lòng thành tu tâm sám hối nghiệp xưa dài bày đàn phổ thí ờ, này thời nghênh thỉnh các vong linh khắp chốn cùng nơi ở đâu nghe được lời phật nương ngoài chú lực mà máu tìm về hồn về tỏ đạo lìa mê thể xin giữ giới suốt đời tu tâm tội xưa lỗi cũ chuộc dần bằng vô số việc thiện dâng cho đời từ nay quyết chí tu lời tu thân tu tính ờ, tu đời sáng tươi nguyện nương đức tổ đức thầy cúi mong tam bảo chứng con ờ, lòng thành dâng hương hoa nghênh thỉnh kính thưa quý phật tử hôm nay là ngày kết mãn pháp đàn nung hoàng bảo giám trong đàn lễ này nếu các phật tử và nhân dân ai đang theo dõi chương trình mà chưa bạch được vong linh thì chúng ta có thể theo sự hướng dẫn của ban tổ chức trong phần bình luận ở các trang truyền thông thì bạch các phần phong đinh để được về trong pháp hội ngày hôm nay tham dự đàn lễ trần tế kết đàn. Kính thưa quý Phật tử, à, trong đàn lễ vừa rồi có rất nhiều những sự nhiệm màu đặc biệt. À, chư Tăng được biết là có rất nhiều chúng khi về tham dự đàn lễ nhờ oai lực tam bảo công đức đàn tràng mà cũng đã được sinh lên cảnh giới cao tốt có rất nhiều chúng thì được sinh lên cõi chư thiên thoát được cảnh khổ vì vậy lợi ích của đàn tràng rất là lớn vậy nên các phật tử muốn thỉnh thêm các vong linh về đàn trần tế thì chúng ta sẽ theo phần hướng dẫn của ban tổ chức mà chúng ta bạch. Tuy rằng là không được về tham dự pháp đàn trong 3 ngày nhưng cũng được về tham dự trai đàn trần tế kết đàn thì cũng là cái điều thù thắng cũng là cái nhân duyên tốt vậy nên các phật tử chúng ta hãy bạch thỉnh à, trong kinh lương hoàng bảo sám thì bài hy thị bị đọa làm mãn xà tinh, báo mộng cho vua nương võ đế. Và vua đã thỉnh mời Hòa Thượng Trí Công cùng các bậc chân tu để soạn ra bộ nương hoàng bảo sám này. Nhờ công đức sám hối của bà và nhà vua cùng với sự cúng dường mà bà được sinh về cõi chư thiên. Vậy nên các Phật tử chúng ta phải có lòng tin nơi Tam Bảo, lòng tin nơi giáo Pháp mà nhất tâm vì các vong linh mà thành tâm sám hối, cúng dường tam bảo để mà cũng được vong linh cũng được sinh về những cảnh giới cao tốt. Ờ, giờ này ờ, thỉnh chư tăng nhất tâm triệu thỉnh các vong linh về trong pháp hội và cũng thưa các Phật tử ờ, trong đàn tràng vừa rồi thì trong khi đàn lễ được diễn ra thì có rất nhiều các chúng vong linh cũng xin được về để tham dự Pháp đàn. Và các phần mục vong linh như là vợ chồng, ờ, anh em trong quá khứ đã vong ơn bạc nghĩa với chư Tăng Ni cùng Phật tử hiện đang bị đọa trong các cảnh giới khổ như cõi địa ngục, ngã quỷ ờ, cũng xin được về trong đàn lễ. về phần thỉnh này, nếu quý Phật tử nào chưa thỉnh thì chúng ta theo sự dẫn để thỉnh mời. nhất tâm nhất tâm triều tình sở ven sở ven triều tình hương hoa nghìn hương hoa đây lại tình nó mô sa bà giao chú điều ngự bổn sư thích ca mâu ni phật ngưỡng nguyện đức tư tôn từ bi phong ngọc hào quang tiếp triệu đẳng đẳng chư thiên chư thiên quỳ thần già xoa la sàng a tu la các chung ngũ duyên với chữ tăng ni phật từ của chúa đã bạch định về pháp đàng các chúng quỷ có tội phá diệt tam bảo phá diệt Phật pháp chui rùa các khâu với bậc chân tu các vọng linh quỷ thần do những dân Phật tử đã bạch thịnh tại nhà xin được về chùa giữ pháp đàn các vong lên chết do mắc dịch Covid-19 tại Việt Nam và trên toàn thế giới các chúng quỷ hành bệnh Covid-19 cùng càng chung ngư duyên với pháp đàn lương hoang bào sám các chúng vong linh là những người con bất yêu hành hạ đánh đập bố mẹ anh em bất nghĩa tàn hại lẫn nhau vợ chồng bất nghĩa đánh đập vợ chồng của mình bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ Giờ này ở nơi nào nghe chư tăng triều thịnh nương ngoài lực Phật hôm nay giờ này mau mau đồng vào trong pháp hồi nhất tâm nhất tâm triều thịnh nhì phen chiều thình hương hoa nghênh hương hoa đây lại thình nam mô minh giáo chủ đại từ đại bi đại nguyệt cứu bạt minh đồ bốn tôn địa tạng vương bồ tát ngưỡng nguyện đức bồ tát từ bi phong ngọc hào quang tiếp chiếu đẳng đẳng chư thiên chư tiên quý thần chư dạ xa la sát a tu la các chúng hữu duyên với chư tăng ni phật tử của chùa đã bạch thỉnh về pháp đàn các chúng ờ, quý ờ, tội phá diệt ờ, phật pháp phá diệt tam bảo chửi rủa ác khẩu với bậc chân tu các chúng vong linh quý thần do nhân dân phật tử đã bạch thỉnh tại nhà xin được về chùa dự pháp đàn cùng các chúng vong linh chết do mắc Covid-19 tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Các chúng uh, quý hành bệnh Covid-19 cùng các chúng hữu duyên với Pháp Đàn Lương Hoàng Báo Sam, cùng hết Thầy chư vị hướng linh đã từng là người con bất hiếu hành hạ đánh đập bố mẹ anh em bất nghĩa tàn hại lẫn nhau, vợ chồng bất nghĩa đánh đập vợ chồng của mình bị đọa vào địa ngục ngã quỷ. Giờ này ở nơi nào nghe chư tăng triệu thỉnh nước ngoài lực Phật Hôm nay giờ này mau mau đồng vào trong Pháp mà Nhất tâm, nhất tâm triều thỉnh ơi tam phen tam phen triều thịnh hương hoa nghênh hương hoa đây lại thịnh Nam mô âm dương lương lời linh thông sứ giả ngưỡng nguyện đức sứ giả từ bi tâm vong tiếp triều đằng đằng chư thiên chư thiên quỷ thần già xoa lá sát a tu la các chung hữu duyên với chư tăng ni phật tử của chùa đã bạch thính về pháp đàn các chúng quỷ có tội phá diệt tam bảo phá diệt phật pháp chửi rủa ác khẩu với bậc chân tu các chúng vong linh quỷ thần do nhân dân phật tử đã bạch thính tại nhà xin được về chùa giữ pháp đàn các vong linh chết do mắc covid 19 tại việt nam và trên toàn thế giới các chúng ờ, quỳ hành bệnh Covid-19 cùng các chúng hữu duyên với Pháp đàn lương hoàn bảo sam. Cùng đằng đắng chư vị hướng linh trước đây là người con bất hiếu hành hạ đánh đập bố mẹ. Anh em bất nghĩa tàn hại lẫn nhau, vợ chồng bất nghĩa đánh đập. Vợ chồng của mình bị đọa vào địa ngục ngã quỳ Giờ này à, tất cả chư vị hương linh ở nơi nào nghe chư tăng triều thịnh Đưa ngoài lực Phật hôm nay giờ này mau mau đồng vào con nay xin đưa ngoài nực tam bảo, oai nực của các đức hộ pháp bảo hộ đàn tràng để gia trì mật chú, nguyện cho hết thầy chư thiên, chư thần cùng chư hương ninh hôm nay nương ngoài nực thần chú mà được về pháp hội và an ổn trong đàn tràng để lắng nghe chư tăng khai thị thỉnh chư tăng khác miệng đồng lời gia trì mặt chú Bồ Đề Nam Mô Bồ Đề ya no bo bo re ri ya ri ra ri dang ra ga ra ya no bo bo bo re ri ya dang ra dang. ra ga ga ra ya no bo bo bo re ri ya ri ra ri ra ga ga ra ya no bo bo bo re ri ya dang ra dang. ra ga da di da da ga da da mo da bo da di da di da di da da ga da da da mo da bo da di da di da di da da ga da da mo da bo da di da di da di da da ga da da mo da bo da di da di da di da da ga da da mo da bo da di da di da di da da ga da da mo da bo da di da di da di da da ra bo bo ya yari ya yari ya yari ya yari thỉnh hết thầy các chúng đã được về trong đàn tràng cùng các Phật tử nhất tâm đảnh lễ tam bảo. Chi tâm đàn lễ Nam Mô Thập Phương Pháp Giới Thường Trụ Tam Bảo Tam Bái Kính thỉnh mười phương tam bảo, phóng quang ứng gián đàn tràng, gia hộ cho chúng con, chú nguyện cho nước này biến thành cam nộ, để sái tịnh nên hết thảy chư thiên, chư thần cùng chư hương ninh, được nhờ nước này mà được thanh nương tươi mát. Mời quý Phật tử chúng ta đồng an tọa. Vô thể do bậc công đức thủy tự thiên chân tiên tài chúng sanh nghiêm cầu trần biến nhập tỳ lỗ hoa tàng giới Cả chúng vô sự bậc siêu luân tùy bất tay diệu cực pháp thân Trần bất nhiệm trần vàng tác tư kỳ quyên trừ nội ngoài Đảng định đảng tràng Sai của mộc nhi tạng dưỡng xuân khiển huệ bán nhĩ thanh tịnh đồ Sở vị đạo nội ngoại trung giang vô trượt huệ Thánh phạm mô hiền tổng thanh lương Bồ Tát liễu đầu cam lộ thuế nắng lên nhật trích biển thập phương Tin truyền cầu ế Từng quyến trừ phổ sai đàn tràng tức thanh ế Tình nọ dương chi tình thủy nơi biên ờ, sai tam thiên nơi tinh không bát đức lời nhân thiên nơi pháp giới quảng tăng diên nơi diên tội tiêu khiến nơi hóa diệm hoa hồng liên nơi nam mô thánh lương địa bồ tát nơi nam mô thánh lương địa bồ tát nơi nam mô thánh lương địa bồ

ta ba ma ta da da ta ba ja ki ta ta da da ta ba ta da ma ya ta da da ta ba ta ya ta ba na ra cực kỳ ya ra ya ta ba ma wa lời tăng hết ta ya ta ba nam mô an san ta da da ya nam mô a ya đà wa lô kiến đế từ ba ya ta ba ta thiện đô ma da da ba da ya ta ba ta thiện đô ma da da ba da ya ta ba ta thiện đô ma da da ba da ya hại oan kết nghiệp chướng bao đời đều dài hết rửa sạch lòng trần phán tâm thành na nấy trương phận đại cầu dài kết giải kết giải kết giải oan kết oan trái nghiệm xưa đều giải hết trăm nghìn vàng kiếm giải oan thù vô lượng vô biên được giải thoát ai hết hoang gia diệt hết tội nguyện được vãng sinh liên trì hội liên trì hội lớn nguyện tương phụng vô lượng bồ đề quyến chẳng lui Ôm Sĩ Lâm Ôm Bồ Lâm diện Kim Cha Kim Cha Tăng Kim Cha Ngô Kim Vi Như Tài Kim Cha Trung Bân Dự Như Kết Kim Cha Ôm Cường Trung Cường Cang Trung Ca Ma Ôi Lý Hữu Thủ Luật Hết tay oan gia lìa thân bình Trí tuệ mênh mông lên bờ giang Nam mô Đại Hoàn kiến Bồ Tát Nam mô Đại Hoàn kiến Bồ Tát Nam mô Đại Hoàn kiến Bồ Tát Ma Đại Hoàn Kết Cho Ngô Đăng Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta tam da da da da ta van tam da da da da ta van tam da da da da ta van tam da da da da ta van Kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng, Nay chư Tăng chúng con xin nương ngoài lực tam bảo, nương pháp tùy duyên, mà xin được nhắc lại lời khai thị của sư trưởng cho các chúng hữu duyên hôm nay về đàn tràng. Hỡi này tất cả các vị, hôm nay theo lời thỉnh cầu của quý Phật tử, chư Tăng tổ chức trai đàn trần tế nhân kết mãn Pháp đàn Nương Hoàng Bảo Sám trong ba ngày vừa qua. Nguyện cho các vị hôm nay về trong đàn tràng đều được an ổn mà nhất tâm lắng nghe lời chư Tăng khai thị, thọ thực được no đủ, phát tâm sám hối, quy y tam bảo, phát tâm Bồ Đề mà sớm được thành tựu vô thượng Bồ Đề. Hỡi này hết thầy các chúng, hôm nay chư vị về đây Chư Tăng có đôi lời khai thị cho các vị. Trong ba ngày Pháp đàn được diễn ra, Chư Tăng cũng đã khai thị cho các vị rồi. Hôm nay Chư Tăng chỉ nhắc thêm một số chi kiến để các vị rõ biết. Hỡi này chư vị hương ninh, chư thiên, chư thần, chư vị hương ninh. Các vị phải rõ biết Thế gian này là vô thường, không có gì là hàng còn. Mọi thứ luôn luôn biến đổi, không có gì là cố định. Để chứng nghiệm điều này, thì trong thời gian vừa qua, các vị cũng đã được trải nghiệm rất là rõ về cái sự vô thường biến đổi. Lúc các vị làm người với tâm bất thiện, tâm ác hại, mà sau khi chết các vị liền bỏ thân người chuyển hóa mang thân ở cảnh giới địa ngục mang thân ngã quỷ chịu nhiều sự đau khổ nay các vị về trong đàn tràng nương nhờ oai lực tam bảo nương nhờ công đức đàn tràng mà các vị đã phát khởi được tâm sám hối đã thấy tội lỗi của mình mà tha thiết cầu xin sám hối, phát khởi những thiện tâm mà nay các vị đã chuyển được chuyển hóa cảnh giới mới, được sinh nên chỗ cao tốt. Có những vị thì được sinh nên chư thiên. Vậy các vị đã thấy rõ được sự biến đổi, không có gì là thường còn, không có gì là cố định. Tất cả mọi sự biến đổi đều từ nơi tâm của mình nếu tâm bất thiện thì đọa vào ba đường ác, nhưng cũng chính cái tâm đó mà biết xoay lại, nương tựa tam bảo, ăn năn sám hối, phát khởi những thiện tâm, phát khởi tâm sám hối, thì nhờ đó mà cảnh giới được chuyển đổi. Vậy nên các vị thấy rõ được cái sự vô thường đó để mà phát khởi tâm tinh tấn tu tập, không chấp trước nơi thân tâm cảnh giới của mình, không chấp rằng cái tâm của mình là như vậy, cái tâm của mình nó bất thiện như vậy để mà sinh tâm đau buồn. Tất cả chúng ta đều phải nương nhờ vào giáo lý của Phật, vào chi kiến giải thoát của Phật để chúng ta thay đổi, chuyển hóa tất cả những tâm bất thiện đó thì chúng ta mới được an vui. Người nào hiểu được điều này, khéo ứng dụng vô thường thì sẽ được an vui, giải thoát, hạnh phúc. Vậy các vị biết rõ được sự biến đổi liên tục như vậy để mà phải tinh tấn tu tập. Chỉ khi nào chúng ta thành Phật rồi thì chúng ta không chịu cái sự khổ đau trong các cõi của chúng sinh như vậy nữa. Đấy là về sự vô thường. Tiếp theo về sự khổ Hỡi này các chúng vong linh, các vị có lẽ trong suốt thời gian vừa qua đã cảm thấy rất đau khổ với cảnh giới của mình, với nghiệp lực của mình gây tạo, chịu trăm ngàn sự đói khổ, đau đớn do nghiệp lực chi phối. Có lẽ ở trong cảnh giới khổ đó, các vị mới thấy rõ được, mới ân hận về việc làm của mình mà sinh tâm sợ hãi, sinh tâm nhàm chán tất cả những việc bất thiện. Các vị thấy rõ cảnh khổ của mình thật là khổ. Tất cả những cái sự khổ này đều từ nơi tâm bất thiện mà sinh ra. Lúc làm người thì không tin Tam Bảo mà có khi lại còn phỉ báng tam bảo, phỉ báng Phật Pháp, phỉ báng các bậc chân tu phạm hạnh, phỉ báng những điều thánh thiện, để rồi cái tâm đó dẫn các vị đọa lạc vào ba đường khổ, vào địa ngục, vào ngã quỷ, vào súc sinh. Nên các vị phải thấy rõ cái sự khổ này, nó chi phối mình như thế nào, nhớ rõ như vậy để mà phát nguyện từ nay trở đi một lòng nhất nhất nương tựa vào tam bảo tinh tấn tu tập làm tất cả các thiện pháp trừ bỏ tất cả các tâm bất thiện thì mới có thể mong thoát khổ được các vị thấy rõ được khổ như vậy nên hãy tinh tấn tu tập còn về vô ngã hỡi này chư vị chúng ta thường chấp chúng ta có một cái ngã cố định bất di bất dịch không thay đổi thế nhưng các vị hãy kiểm nghiệm lại trong thời gian vừa qua các vị đã thấy rõ rằng mọi thứ không có một cái ngã nào cố định thân người cũng không cố định sau khi bỏ thân người với nghiệp lực của mình đã tạo, gây tạo các ác nghiệp mà thân người đó đã chuyển hóa, chuyển đổi thành thân ngã quỷ, thành thân ở trong cõi địa ngục, chịu trăm vàn sự đau khổ. Giờ này thì các vị đã thấy rõ cái thân người đó nó không thường hằng, nó không cố định mà nó thường biến đổi. Chính vì lẽ đó nên không có cái gì gọi là tôi, không có cái gì gọi là của tôi cả. Trước đây làm người, giờ lại làm vong linh, rồi với tâm ăn năn sám hối, biết xoay tâm lại, nương tựa tam bảo, khởi các thiện tâm, phát bồ đề tâm, mà nay nhiều vong linh đã bỏ thân người, đã bỏ thân ngã quỷ, địa ngục, mà sinh lên cảnh giới cao tốt có vị sinh nên cõi chư thiên. Vậy các vị thấy rõ điều này mà đừng có chấp trước vào bản thân mình, đừng có chấp ngã rồi chấp nhân. Chính vì tâm chấp ngã, chấp nhân, thấy rằng mình và cảnh giới thân tâm là thật có, mà từ đó gây tạo biết bao nhiêu tội lỗi ác nghiệp. Cũng vậy, hôm nay có rất nhiều chữ vị hương linh trong tiền kiếp đã từng là vợ chồng, là con cái, là anh em quyến thuộc của chư Tăng Ni Phật tử đây. Hôm nay cũng đầy đủ duyên lành được về trong Pháp hội. Các vị phải rõ biết cái sự đọa lạc đau khổ của mình đều từ nơi tâm bất thiện. Con cái thì bất hiếu với cha mẹ, đánh đập cha mẹ, nguyền rủa cha mẹ, làm cho cha mẹ đau khổ. Anh em thì bất nhân, bất nghĩa, rồi tàn hại lẫn nhau, ác hại, sát hại lẫn nhau. Vợ chồng thì bất nghĩa, bất tình, đánh chửi lẫn nhau. Tất cả những tâm bất thiện đó, những việc làm đó mà các vị đoạn nạc. Hôm nay các vị được về trong đàn tràng nghe được những lời chư Tăng khai thị thì phải rõ biết tội lỗi của mình mà sợ hãi, sinh tâm sám hối. Chút nữa chư Tăng sẽ vì các vị mà sám hối cho các vị, rồi cho các vị được quy y tam bảo, phát tâm Bồ Đề. Hỡi này, hết Thầy, chư Thiên, chư Thần, chư Hương Ninh, đàn tràng Pháp đàn Nương Hoàng Bảo Sám diễn ra trong ba ngày vừa qua thật là lợi ích. Nương nhờ oai lực tam bảo, công hạnh Bồ Đề của chư Phật, chư Bồ Tát mà các vị đã hôm đã được về tham dự đàn tràng được diễn ra. Hôm nay đã kết đàn, các Phật tử một lần nữa lại vì các vị mà thành tâm sắm sửa phẩm vật trai nghi, tịnh tài tịnh vật, cúng dường nên tam bảo để hồi hướng cho chư vị. Mong cho hết thầy chư thiên, chư thần thì được thêm oai, thêm lực, phát tâm Bồ đề mà hộ trì tam bảo, hộ trì chính pháp, hộ trì chư tăng tu hành theo đúng lời Phật dạy để hoàng dương chính pháp. Hồi hướng cho hết thầy các chúng vong linh ngã quỷ, các chúng hữu duyên về trong đàn tràng, nương nhờ công đức phước báo đó mà tội chướng ác nghiệp được tiêu trừ, phước lành được tăng trưởng, nương nhờ đàn tràng mà được quy tam bảo, phát tâm Bồ đề, mà sớm được sinh về cảnh giới an lành. Đấy là nhân duyên của đàn tràng ngày hôm nay. Vậy các vị hôm nay đã về đây rồi thì phải khởi tâm tri ân tam bảo tri ân chư Phật, chư Bồ Tát, tri tri ân chư Tăng, tri ân quý Phật tử đã vì các vị mà thực hành lời Phật dạy, biết bố thí cúng dường như vậy mà các vị phải khởi tâm tri ân, rồi khởi tâm hộ trì cho các Phật tử cũng luôn luôn được tinh tấn tu tập. Nguyện cho gia đình các Phật tử cũng được bình an, mạnh khỏe. Giờ này, chư Tăng sẽ vì các vị mà sám hối những tội lỗi của các vị. Hết thầy các chúng trong đàn trạc đã được về trong ba ngày trước thì cũng đã được chư Tăng hướng dẫn cho sám hối trong đàn tràng cũng như là được chư Tăng quy y tam bảo hướng dẫn phát tâm Bồ Đề rồi. Còn hôm nay trong đàn tràng nếu có chúng nào được về trong đàn tràng hôm nay mới được đủ duyên thì giờ này chư Tăng cũng sẽ hướng dẫn cho các vị được sám hối. Các vị hãy nhất tâm tưởng theo chư Tăng mà sám hối. À, chư Tăng nói trước, các vị sẽ nói theo sau. À, thỉnh quý Phật tử cũng trợ duyên cho các vong linh. Kính lạy Tam Bảo thường trụ ở khắp mười phương kính đại ở khắp mười phương hết thầy chư hương linh chúng con hết thầy chư hương linh chúng con xin trí thành sám hối xin trí thành sám hối kể từ vô thủy kiếp cho đến ngày hôm nay kể từ vô thủy kiếp cho đến ngày hôm nay do vô minh che lấp chân tính do vô minh che lấp chân tính khiến chúng con điên đảo lầm mê khiến chúng con điên đảo lầm mê chấp ngã chấp nhân chấp ngã chấp nhân chấp cảnh giới thân tâm này có thật chấp cảnh giới thân tâm này có thật từ đó tạo ra vô lượng vô biên từ đó tạo ra vô lượng vô biên tội lỗi ác nghiệp tội lỗi ác nghiệp hoặc từ các kiếp trước chúng con hoặc từ các kiếp trước chúng con đối với tam bảo đối với tam bảo đã từng bất tin kính tam bảo đã từng bất tin kính tam bảo phá hủy chùa chiền phá hủy chùa chiền thiêu đốt kinh tượng thiêu đốt kinh tượng chửi bới tăng ni chửi bới tăng ni ác hại các bậc chân tu phạm hạnh ác hại các bậc chân tu phạm hạnh hoặc ở tại gia hoặc ở tại gia đối với cha mẹ đối với cha mẹ chúng con đã từng bất hiếu kính với cha mẹ chúng con đã từng bất hiếu kính với cha mẹ đối với vợ chồng đối với vợ chồng đã từng bất thủy chung với vợ chồng đã từng bất thủy chung với vợ chồng đối với anh em bạn bè đối với anh em bạn bè đã từng bất nhân bất nghĩa đã từng bất nhân bất nghĩa đối với hết thầy chúng sinh đối với hết thầy chúng sinh sát hại vô số sinh linh sát hại vô số sinh linh không có từ tâm thương xót không có từ tâm thương xót từ nơi ba nghiệp của chúng con từ nơi ba nghiệp của chúng con thân khẩu ý chúng con thân khẩu ý chúng con gây ra các ác nghiệp gây ra các ác nghiệp Thân chúng con thường sát sinh trộm cắp tà dâm Thân chúng con thường sát sinh trộm cắp tà dâm Miệng thường nói dối Miệng thường nói dối Nói lời độc ác Nói lời độc ác Nói lưỡi đôi chiều Nói lưỡi đôi chiều Nói lời theo dệt Nói lời theo dệt Ý khởi lên những tâm niệm ý khởi lên những tâm niệm tham lam sân hận si mê tham lam sân hận si mê tật đố ích kỷ ghen ghét tật đố ích kỷ ghen ghét tất cả vô lượng vô biên tội lỗi tất cả vô lượng vô biên tội lỗi ác nghiệp như thế ác nghiệp như thế ngày hôm nay ngày hôm nay đối trước mười phương tam bảo đối trước mười phương tam bảo hiện tiền chư tăng hiện tiền chư tăng chúng con tha thiết trí thành chúng con tha thiết trí thành cầu xin sám hối cầu xin sám hối nguyện từ nay nguyện từ nay dứt bỏ tất cả các việc xấu ác dứt bỏ tất cả các việc xấu ác làm tất cả các hạnh lành làm tất cả các hạnh lành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 cũng đã trợ duyên cho các vị rồi. Giờ này, để làm được tất cả các hạnh lành thì các vị phải phát tâm nương tựa vào Tam Bảo, tức là quy y Tam Bảo. Chỉ có quy y Tam Bảo thì chúng ta mới được thân cận gần gũi giáo pháp của chư Phật, mới biết đâu là các thiện pháp để chúng ta thực hành để thoát khỏi khổ đau, sinh tử luân hồi. Thì giờ này chư tăng sẽ vì các vị để mà truyền pháp quy y à, thỉnh quý Phật tử chúng ta trợ duyên cho các vong linh. À, chư thiên, chư thần nào hôm nay có duyên về trong đàn tràng mà chưa được quy y thì thỉnh các vị cũng nương theo đàn tràng mà được phát tâm quy Khải thỉnh mười phương thường trụ tam bảo chứng minh Đệ tử chúng con xin nương oai lực tam bảo, nương trên đức sư phụ, nay vì các chúng trong đàn tràng, nương oai lực tam bảo, truyền pháp quy y cho các chúng, chư thiên, chư thần cùng chúng hương ninh về trong pháp đàn hôm nay, ngưỡng mong tam bảo đồng chứng minh và gia trì cho chúng con. Kính lạy Tam Bảo Kính lạy Tam Bảo Thường trụ ở khắp mười phương Thường trụ ở khắp mười phương Chúng con xin trí thành phát nguyện Chúng con xin trí thành phát nguyện Chúng con nguyện quy y Phật Chúng con nguyện quy y Phật Chúng con nguyện quy y Pháp Chúng con nguyện quy y Pháp Chúng con nguyện quy y Tăng Chúng con nguyện quy y Tăng Đệ tử chúng con Đệ tử chúng con Chí thành phát nguyện Chí thành phát nguyện Chúng con nguyện suốt đời quy y Phật Chúng con nguyện suốt đời quy y Phật Đấng phúc trí vẹn toàn Đấng phúc trí vẹn toàn Chúng con nguyện suốt đời quy y Pháp Chúng con nguyện suốt đời quy y Pháp Ni dục tôn Ni dục tôn Chúng con suốt đời quy y tăng. Chúng con suốt đời quy y tăng. Chúng trung tôn. Chúng trung tôn. Đệ tử chúng con chí thành phát nguyện. Đệ tử chúng con chí thành phát nguyện. Chúng con nguyện quay về nương tựa Phật. Chúng con nguyện quay về nương tựa Phật. Đấng phúc trí vẹn toàn. Đấng phúc trí vẹn toàn Chúng con nguyện quay về nương tựa Pháp. Chúng con nguyện quay về nương tựa Pháp. Giáo Pháp dẫn con qua biển khổ. Giáo Pháp dẫn con qua biển khổ. Chúng con nguyện quay về nương tựa Tăng. Chúng con nguyện quay về nương tựa Tăng. Tăng đoàn thanh tịnh cao quý. Tăng đoàn thanh tịnh cao quý. Đệ tử chúng con quy y Phật rồi đệ tử chúng con quy Phật rồi. Khỏi đọa vào địa ngục. Khỏi đọa vào địa ngục. Đệ tử chúng con quy y Pháp rồi. Đệ tử chúng con quy Pháp rồi. Khỏi đọa vào ngã quỷ. Khỏi đọa vào ngã quỷ. Đệ tử chúng con quy tăng rồi. Đệ tử chúng con quy tăng rồi. Khỏi đọa vào súc sinh. Khỏi đọa vào súc sinh. Đệ tử chúng con quy Phật rồi đệ tử chúng con quy Phật rồi. Không quy y trời thần quỷ vật. Không quy y trời thần quỷ vật. Đệ tử chúng con quy Pháp rồi. Đệ tử chúng con quy Pháp rồi. Không quy y ngoại đạo tà giáo. Không quy y ngoại đạo tà giáo. Đệ tử chúng con quy tăng rồi. Đệ tử chúng con quy tăng rồi. Không quy y thầy tà bạn ác. Không quy y thầy tà bạn ác các thầy chư vị đồng lễ tam bảo một lễ. À, xin mời thỉnh quý Phật tử chúng ta an tọa. Vừa rồi tất cả các chúng đã được chư Tăng truyền pháp quy y tam bảo rồi. Từ giờ phút này trở đi, chư vị đã chính thức trở thành đệ tử của Phật. Đây là phúc duyên rất to lớn, rất đặc biệt trong vòng luân hồi vô lượng kiếp. Hôm nay, chư vị chư thiên, chư thần cùng chư hương ninh được quy tam bảo là duyên lành rất thù thắng. Chư vị đã được làm đệ tử của chư Phật thì sẽ nguyện sống theo lời Phật dạy. Ở đâu có chính Pháp tuyên dương thì hãy đến đó mà tu học, tinh tấn hộ trì chính Pháp sau đây chư Tăng sẽ vì các vị mà đặt pháp danh và giao công hạnh cho các chúng, chư thiên, chư thần cùng chư hương linh Đối với hết thầy chư thiên, chư thần, hôm nay đủ duyên về trong đàn tràng mà chưa được quy y tam bảo, nay đã được quy tam bảo thì chư Tăng đặt pháp danh là thiện hộ. Thiện tức là khéo, hộ tức là hộ trì, Thiện hộ tức là khéo hộ trì. Thiện cũng có nghĩa là thiện lành, tức là hộ trì những thiện pháp. Như vậy thiện hộ tức là khéo hộ trì và hộ trì những thiện pháp. Đấy là pháp danh và ý nghĩa pháp danh của hết thầy chư thiên chư thần hôm nay quy y tam bảo. Còn đối với hết thầy chúng vong linh hôm nay về trong đàn tràng nương nhờ oai lực tam bảo mà đã được truyền pháp quy y thì chư tăng đặt pháp danh cho các vị là thanh tịnh. Thanh có nghĩa là trong, tịnh có nghĩa là sạch. Tất cả hương ninh phải tu cái tâm của mình cho trong sạch. Làm sao cho tâm của mình trong sạch, không để với bẩn bởi những phiền não. Vì các vị các vị đã rõ biết chính cái tâm cấu uế ô nhiễm của các vị mà các vị phải mang thân làm ngã quỷ, mang thân sinh ra trong cảnh giới địa ngục, chịu trăm ngàn đau khổ. Và chỉ có tâm thanh tịnh thì mới giúp cho các vị có thể thoát được khổ, mới giúp cho các vị được an vui, giải thoát. Vậy nên các vị phải nhớ pháp danh của mình mà nương nhờ giáo pháp của Phật, tinh tấn tu hành để làm sao cho tâm mình được thanh tịnh thì mới có thể thoát khổ được. Vậy, thanh tịnh là pháp danh của các vị và ý nghĩa của thanh tịnh thì chư Tăng cũng sơ lược nói qua như vậy. Các vị hãy luôn nhớ pháp danh của mình mà tinh tấn tu tập. Tất cả các vị vừa rồi, hết Thầy chư Thiên, chư Thần cùng chư Hương Ninh đã được chư Tăng hướng dẫn cho phát nguyện quy Tam Bảo rồi. Nay chư Tăng sẽ hướng dẫn cho các vị được phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là tâm cao quý, tâm Bồ Đề là tâm rộng lớn, tâm Bồ Đề là tâm cầu thành Phật, tâm độ tận hết thầy chúng sinh. Dẫu các vị còn rất đau khổ trong sinh tử luân hồi, nhưng các vị hãy phát tâm rộng lớn, dũng mãnh trong ngày hôm nay. Vì các vị hôm nay được về trong đàn tràng, hay hết thầy các vị có được sinh nên cảnh giới cao tốt, cảnh giới chư thiên cũng đều từ nơi tâm Bồ Đề của chư Phật, chư Bồ Tát mà các vị mới được ân hưởng lợi lạc như vậy. Nên các vị hãy học đòi theo chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tăng mà hãy tinh tận mà hãy phát tâm Bồ đề để cũng mong cầu được thành Phật, mong cầu được làm các công hạnh lợi ích cho mình, lợi ích cho chúng sinh. Chỉ một lần thôi phát được cái tâm này thì rất quý báu, cũng là gieo hạt giống lành cho nhiều kiếp về sau. Tất cả chư thiên, chư thần cùng chư hương ninh hãy nhất tâm theo chư Tăng để phát nguyện Bồ Đề. Tất cả cùng tâm tưởng, miệng nói theo chư Tăng để phát nguyện Bồ Đề. À, xin mời quý Phật tử chúng ta cũng đồng quỳ gối trợ duyên cho các hương ninh để cho các hương ninh được phát tâm Bồ Đề. Kính lạy Tam Bảo Kính lạy Tam Bảo Thường trụ ở khắp mười phương Thường trụ ở khắp mười phương Đệ tử chúng con Đệ tử chúng con Xin trí thành phát Bồ Đề tâm nguyện Xin trí thành phát Bồ Đề tâm nguyện Chúng con xin phát nguyện Chúng con xin phát nguyện Chúng sinh vô biên thề nguyện độ chúng sinh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thề nguyện thành Phật đạo vô lượng thề nguyện thành Tự tính chúng sinh vô biên thề nguyện độ Tự tính chúng sinh vô biên thề nguyện độ Từ tính phiền não vô tận thề nguyện đoạn Từ tính phiền não vô tận thề nguyện đoạn Tự tính pháp môn vô lượng thề nguyện học Tự tính pháp môn vô lượng nguyện học Tự tính Phật đạo vô thượng thề nguyện thành Tự tính Phật đạo vô thượng thề nguyện thành Bao giờ chúng sinh hết bao giờ chúng sinh hết. Nguyện của chúng con mới hết. Nguyện của chúng con mới hết. Bao giờ Phật đạo thành. Bao giờ Phật đạo thành. Nguyện của chúng con mới thành. Nguyện của chúng con mới thành. Chúng con kính xin chư Phật. Chúng con kính xin chư Phật. Chư Bồ Tát. Chư Bồ Tát. Chư Hiền Thánh Tăng. Chư Hiền Thánh Tăng Thường trụ ở khắp mười phương. Thường trụ ở khắp mười phương. Chứng minh và nhiếp trì. Chứng minh và nhiếp trì. Gia hộ cho chúng con. Gia hộ cho chúng con. Tu hành sớm thành tựu viên mãn. Tu hành sớm thành tựu viên mãn. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát.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 để cùng nhau bắt đầu thực hành lời nguyện của mình. Chư Tăng giáo cung hạnh cho hết thầy chư vị như sau. Hết thầy các vị phải biết được Tam Bảo là ruộng phước điền cao quý, là nơi nương tựa cho tất cả chúng sinh. Vậy nên các vị phải biết, phải biết ơn và đền ơn nhờ có Tam Bảo mà mình được cứu độ, nhờ có tam bảo mà mình được thoát khổ. Vậy nên các vị phải tự mình thực hành và hướng dẫn cho mọi người nương tựa vào chính Pháp để tu hành, giữ gìn Pháp của Phật, hộ trì tam bảo, truyền tài Phật Pháp rộng khắp thế gian để cầu vô thượng Bồ Đề. Đấy là công hạnh của chư thiên, chư thần, cùng chư vị hương ninh, các vị hôm nay được về đây, được phát tâm Bồ Đề, được giao công hạnh như vậy. Mong rằng các vị nương nhờ oai lực tam bảo, oai lực của hết thảy các đức hộ Pháp mà tinh tấn thực hành công hạnh Bồ Đề. Chúc các vị sớm thành tựu được Bồ Đề đạo quả. Ờ, giờ này, một lần nữa chư Tăng sẽ vì các vị mà khai vô thượng Pháp Bảo Tôn Kinh, ờ, tụng kinh ờ, tiếp tụng phần chương thứ 38 phẩm Bồ Tát hồi hướng để quý vị hết thảy chư vị được nghe kinh mà hiểu lời Phật dạy. Thỉnh quý Phật tử theo dõi trực tiếm trực tuyến có thể tụng phụ đề chạy trên video. Xin mời quý Phật tử chúng ta mở Kinh Nương Hoàng Bảo Sáng, trang 494, chương 38, Phẩm Bồ Tát Hồi Hướng. lượng căn lành như vậy bây giờ mỗi người lại nên suy nghĩ như thế này chúng con đã tu tập được bao nhiêu căn lành đều vì lời ên cho hết thầy chúng sanh khiến các chúng sanh hoàn toàn thanh tịnh chúng con nhờ các căn lành tu tập giảm hồi khiến chúng sanh trừ diệt được vô lượng khổ não ở các cánh địa ngục ngã quỷ súng sanh diêm la vương vân vân nguyện đem công đức giảm hối này làm nhà cửa rộng lớn cho chúng sanh khiến chúng sanh diệt trừ được khổ ấm làm việc đại cứu hộ khiến chúng sanh thoát phiền nguyện nào làm chỗ đại quy khiến chúng sanh xa lìa sợ hãi làm chỗ đại thí chủ khiến chúng sanh được trí huệ làm chỗ đại an ổn khiến chúng sanh được chỗ cứu cánh an ổn làm đuốc lớn soi sáng khiến chúng sanh chịu sự chi ám làm ngọn đèn đại minh đẳng khiến chúng sanh được an trú hoàn toàn cánh giới thanh tịnh làm vị đại đạo sư khiến chúng sanh vào pháp môn phương tiện được thân trí thanh tịnh ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nhận thấy các pháp như vậy là các vị bồ tát ma chúng sanh đối với các chúng sanh bình đẳng không sai khác vào pháp quang bình đẳng không có tư tưởng hoang tương thường đem con mang từ ai mà ngõ chúng sanh nếu chúng sanh ôm lòng hoàng dựng bồ tát sinh tâm an nghịch thì bồ tát là bậc thiện trí thức chịu khó điều phục ấy sanh ra vô lượng ác đồng cũng không thể làm động loạn đạo tâm của Bồ Tát ví như mặt trời sáng chiếu khắp tất cả chúng sanh mặt trời không vì kẻ mắng bố mà không chiêu đạo tâm của Bồ Tát cũng vậy không vì người ác mà thối tâm Bồ Tát không vì chúng sinh khó điều phục mà thối bỏ căn lành Bồ Tát ma tan đối với các căn lành lòng tin dẫn thanh tịnh trường dường đại bi đem các căn lành ấy dùng thân tâm mà hồi hướng khắp cho hết thầy chúng sanh bồ tát không phải nói xuống nơi miệng mà đối với các chúng sanh đều phạm tâm hoan hỷ tâm minh tịnh tâm nhu nhuyễn tâm từ bi tâm ái niệm tâm nhiễm thủ tâm nhiều ích tâm an lạc tâm tối thắng đem cán cân lành hồi hướng cho chúng sinh bồ tát ma tăng vãng tâm hồi hướng căn lành như vậy chúng con nay cũng phải mong hồng phương pháp hồi hướng ấy cho nên tâm liệm miệng nói lời này nếu chúng con có bao nhiêu công đức đều hồi hướng cho chúng sanh khiến chúng sanh đông được thanh tịnh thú được thanh tịnh sanh đầy đủ công đức nên thầy các pháp thế gian không thể vào ai công đức trí huệ vô cùng vô tận thân cầu ý nghiệm hoàn toàn trang nghiêm thường thấy chư Phật đem hết lòng tình kiên cố lành thọ chánh pháp xa lìa các điều nghi ngờ nhớ chứ không quên chánh pháp thân khẩu ý nghiệm thanh tịnh tâm tưởng an chú nơi thiện căn thắng diệu hằng xa lìa sự nghèo thiếu đầy đủ thân tánh tại tu hồng nguyện thầy các pháp bồ tát đa hồng đưa các căn lành tịnh tựu pháp bình đặng đưa pháp giải thoát nhiễm màu những thiên trùng trị đối với các chúng sanh được mắn từ ái thân căn thanh tịnh lời nói biện tài trí huệ gian xuống phát sinh các phép lành tâm không đắm nhiễm vào pháp thầm thâm thấu nhiệm bên tay chúng sanh đồng an trú nơi cảnh vô sở trú của chư Phật những điều hồi hướng đồng như mười phương Bồ Tát Ma Tăng Đà hồi hướng đồng lớn như pháp tánh cứu cánh như không nguyện xin cho chúng con đồng được như sở nguyện mãn vô đề nguyện tứ sanh lục đạo chúng sanh cũng đồng như sơ nguyện lời nguyện xin chí thành đảnh lễ quy thế gian đại từ bi phụ nam mô di lặc phật nam mô thích ca mâu ni phật nam mô ai đức phật nam mô kiến minh phật nam mô thiện hành báo phật nam mô thiện hỷ phật nam mô vô ưu phật nam mô bảo minh phật nam mô oai nghi Phật Nam mô nhà phượng đức Phật Nam mô công đức Thầy Phật Nam mô từng thương Phật Nam mô đoàn ma Phật Nam mô từng ma Phật Nam mô quá suy đạo Phật Nam mô bậc ngoại Phật Nam mô thủy vương Phật Nam mô thịnh ma Phật Nam mô chúng thượng vương Phật Nam mô ái minh Phật Nam mô vương đăng Phật Phật Nam Mô Bồ Đề Tượng Phật Nam Mô Trí Âm Phật Nam Mô Thượng Tinh Tân Bồ Tát Nam Mô Bất đáng yêu từng bồ tát nam mô vô biên từng bồ tát nam mô quang thế âm bồ tát lại quy như vậy mười phương thân nữ không giới hiến thầy tam bảo nguyện xin tam bảo dụ lòng từ bi đồng giá tâm nhiễm tỏ khiến cho tâm mùi hương của chúng con được thành tựu hoàn toàn chúng con nếu có đủ vô vô lượng tội đại an nghiêm đang thọ vô lượng vô biên thông khổ trong đường an không thể thoáng đường trái với tâm bồ đề trái với hành bồ đề trái với nguyện bồ đề nguyện xin mười phương chư đại bồ tát nên tay thánh hiền vì từ bi tâm cộng trải với bốn nguyện giúp đời chúng con ở trong ba đường an kia cứu các chúng sanh làm cho các chúng sanh đều đường giải thoát thể không vì khổ mà bỏ chúng sanh nguyện xin bồ tát gánh nặng cho chúng con chúng con được mãn nguyện bình đẳng độ thoát nên thầy chúng sanh khỏi sanh lão bệnh tử ưu vi khổ não vô lượng ánh nàn nguyện nghe các chúng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 Nương Hoàng Bảo Sám chương thứ 38 phẩm Bồ Tát hồi hướng thì các vị đã thấy được tâm Bồ đề của chư Phật, chư Bồ Tát, các vị thấy tâm của các ngài rất rộng lớn. Các ngài không vì kẻ oán người thân, các ngài bình đẳng với tất cả chúng sinh, phát tâm Bồ đề đem chính pháp làm lợi ích cho hết thầy chúng hữu tình Vậy nên các vị phải thấy tâm Bồ Đề cao quý như vậy mà tinh tấn thực hành các công hạnh mà Chư Tăng đã giao để dần dần đầy đủ nhân duyên được thành tựu vô thượng Bồ Đề. Các vị cũng biết hôm nay đàn tràng được mở ra cũng nhờ Chư Tăng Phật tử đây với tâm mong muốn làm lợi ích cho các vị, làm lợi ích cho chúng sinh mà hết thầy các chúng chư thiên, chư thần, vong linh ngã quỷ được về đây là nhờ vào tâm Bồ đề, tâm cứu độ của chư tăng và Phật tử. Các Phật tử cũng với tâm Bồ đề mà xả tâm tham, thành kính cúng dường Tam bảo để hồi hướng cho vong linh ngã quỷ các chúng được về đây tâm Bồ đề cứu độ như vậy đó. Tâm Bồ Đề của chư Phật, chư Bồ Tát là muốn cứu độ hết thảy chúng sinh đang bị khổ, nên các ngài dũng mãnh thực hành tất cả các công hạnh, không kể quản ngại nhọc nhằn, dù phải tan xương nát thịt, dù phải xả thân mạng cho chúng sinh, các ngài cũng sẵn sàng. Vậy tâm Bồ Đề vô cùng cao quý. Tất cả các điều lợi ích của đàn tràng ngày hôm nay, lợi ích của các vị được sinh nên cảnh giới cao tốt, cũng đều nhờ vào tâm Bồ Đề của chư Phật, chư Bồ Tát. Vậy các vị hãy học theo chư Phật, chư Bồ Tát mà phát nguyện thực hành Bồ Đề rồi để hồi hướng cho đàn đã hồi hướng cho các vị được về trong đàn lễ được lợi ích hôm nay Giờ này chư Tăng sẽ vì các vị mà nương ngoai được bồ đề của mười phương chư Phật gia trì mật chú để phổ thí hết thảy phẩm thực ngày hôm nay cho các vị. Nguyện các vị được nương nhờ vào oai lực tam bảo, oai lực vào đàn tràng mà hết thảy chúng chư thiên, chư thần cùng các chúng hương ninh có mặt trong đàn tràng hôm nay đều được nương oai lực tam bảo thọ thực được no đủ. Giờ này Chúng con xin được nhất tâm hiến cúng. đường Pháp máu từ Nương Chư Phật Nhờ chân ngôn bí mật tội linh Hương đăng phẩm vật kinh dân chư thiên Cùng với bao nhiêu chư thần Cùng tất cả hướng linh đà thịnh nào về đây hướng thọ đang thành cơm cánh lễ phật hiện dân trai đàn như pháp tình thanh cung của Đức Như Lai có thường chú biến thực biến thùy tịnh đại chúng khác biến đồng lời những tâm trì tụng biến thực chân con nam mô tam bảo đẳng tăng a la môn tam bảo được thọ thực nó đủ nghe kinh thịnh pháp phát tâm bồ đề tội chướng ác nghiệp tiêu trừ thiền cẳng khai phát lòng tin ngôi tam bảo ngày càng sâu tâm từ bi đối với chúng sanh tăng trưởng nam mô bị hương trai bồ tát nam mô bị hương trai bồ tát nam mô bị hương trai bồ tát ma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 xin được hồi hướng cho chư thiên, chư thần cùng tất cả các chúng đã bạch thỉnh hôm nay đủ duyên về trong trai đàn trần tế kết đàn nương hoàng bảo sám hôm nay được nương nhờ công đức phúc báu này mà thọ thực lo đủ xả bỏ lầm mê xa rời chấp trước tiêu trừ ác nghiệp tăng trưởng phúc lành giác ngộ phật pháp quý y tam bảo phát tâm Bồ Đề, đời đời kiếp kiếp, sinh ra nơi đâu cũng được gặp Tam Bảo, gặp chính Pháp, gặp Bậc Minh Sư thiện hữu tri thức, tu hành, cầu giải thoát của các đấng như lai. Lại nguyện cho các gia đình tín chủ Phật tử cũng được nương nhờ năng lực này mà tiêu trừ ách nạn, mạng vị bình an, gia đạo hưng long, các sự kiết tường, chứ tai tiêu diệt.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 trói đoàn chừng tệ thì thật công đức có bao nhiêu con xin lấy đó hồi hướng về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 con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giác giác từ quý phật nguyện cho chúng sanh hiểu thấu đạo lớn pháp tâm vô thượng từ quý pháp nguyện cho chúng sanh nó tâm nhập kinh tạng trí tuệ như biển từ quý tăng nguyện cho chúng sinh quản lý đại chúng hết thấy không ngại hòa nam thanh chúng nguyện em công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành phật đạo đang tròn toàn thể đại chúng đảnh lễ tam bảo tri ân tam bảo Luận sư Thích Ca Mâu Ni, chúng con kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử và nhân dân. Trong ba ngày ba đêm vừa qua, chúng con đã được nâng đức trên sư phụ cùng chư tôn đức tăng ni mà được thực hành sám hối tội lỗi của chính mình cũng như lễ Phật thế cho tất cả chúng sinh trong các pháp giới mười phương và được tham dự lễ cầu siêu trần tế cho các chúng sinh trong cõi tâm linh, được thực hành hạnh cúng dường thông qua chương trình sớt bát cúng dường chư tăng từ đó hướng tới phát nguyện đền trả bốn ơn, cứu thoát ba cõi, cầu nguyện cho tam đồ thoát khỏi trầm luân. Đây cũng chính là nhân duyên để hàng đệ tử chúng con được thực hành tâm từ bi yêu thương với chúng sinh, coi chúng sinh như cha mẹ của mình như lời Đức Phật dạy. Chúng con xin thành kính tri ân trên Sư Phụ cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni đã đại vì lợi ích hạnh phúc của chúng con và chúng sinh trong khắp Pháp giới mà thiết lập Pháp đàn. Chúng con xin kính chúc Sư Phụ cùng chư tôn đức tăng ni pháp thể khinh an, đạo quả viên tròn, mãi là bóng cây đại thụ cho hàng đệ tử chúng con được nương theo tu học. Chúng con xin phát nguyện sẽ luôn tinh tấn tu học, thực hành lời Phật dạy, nương tựa vững chắc nơi Tam Bảo, nơi Sư Phụ cùng chư Tôn Đức Tăng Ni mà thực hành các thiện pháp hướng về quả vô thượng Bồ Đề. Giờ này, lễ cầu siêu trần tế kết mãn pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám đã thành tựu viên mãn, chúng con xin thành kính tri ân chư tôn đức tăng ni đã quang lâm tác lễ cho hàng đệ tử chúng con được thừa hưởng ân đức từ nơi tam bảo. Xin tùy hỷ và tán thán quý Phật tử đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Giờ này chúng con xin thành kính cung thỉnh chư tôn đức tăng ni hồi quy tăng ni xá. Xin mời toàn thể đại chúng đồng khởi thân chắp tay trang nghiêm để cung tiến chư tôn đức tăng ni hồi quy.